Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. À. Hiện tại là Phước ờ, đang có mặt tại ờ, ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ. Thì phía trước mặt cô chú anh chị là à, cái máy ấm đang được tiến hành xây dựng và hôm nay là tuần thứ tư nha. Thì đầu năm mới Phước cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị quý mạnh thường quân à, những bạn bè hay là những à, những quý vị khán giả đi đã và đang à, theo dõi kênh à, Phước Cần Thơ à, bấy lâu nay à, một năm mới à, an khang thịnh vượng nha dạng sự như ý dồi dào sức khỏe và đặc biệt là bình an nha giữa mùa dịch này thì mình à, cái quan trọng nhất là cái à, sức khỏe và bình an là mình vui rồi rồi thì à, bây giờ Phước sẽ cập nhật tiếp cái tiến độ của máy ấm cho cô chú anh chị để à, tiện theo dõi nha hôm nay là tầng 4 nha bữa nay là cũng là đầu năm luôn 1 tháng 1 năm 2022 ờ, đó cái phần cột này cũng đã dựng lên xong hết trơn rồi nè cô chú anh chị phần nền cũng đã xong giờ thì bắt đầu mình đang à, tiến hành xây cái phần ờ, của một khu nè từ cây cột chỗ cái nón á tới bên đó là một khu á bên đây là một khu luôn còn cái phần trước này là đường đi nè đường đi là tới một mét tám lần để ờ, cho tiện chừng nữa mình có thể ờ, di chuyển à, băng ca thì tất nhiên là à, khi mà mình à, lập máy ấm thì phải có người lớn tuổi rồi người lớn tuổi thì nữa là sẽ có bệnh mình phải thủ sẵn đó đường đi là một mét tám nè để đi vào phía trước này nữa mình sẽ làm phòng thờ thì à, cái tượng à, à, quan âm bồ tát thì phước cũng đã đặt rồi thì nữa mình sẽ xây xong rồi mình dời cái này vô đây thì trước mình nữa mình đặt tượng bên đây đây là đường đi mét tám nha còn bên này là đường đi bên hông một mét sáu đây đường đi rất là rộng luôn rộng để nữa mình à, tiện di chuyển và xong rồi mình đặt mấy cái võng rồi nè dài dài đây có thể đặt giường được luôn khi mà chừng nữa nó nhiều quá full thì à, công trình à, đang được à, tiến hành với ba thợ ba phụ nha một kèm một nói chung là ba thợ ba phụ cho dễ dễ làm này xây đây là một khu nè bên đó là một khu nữa còn phần sau này là đây là đi ra cái bếp cái kho thì mình nằm sẽ ghé sát góc bên kia nè cái cái bếp ngay chỗ này ngay cửa sổ nè đó này là cái bếp ở bên cái kho ở đây thì nữa sẽ có cái nhà vệ sinh ở đây còn cái bếp ở đây nó sẽ có cánh cửa cửa sổ cho nó thoáng nữa mình sẽ làm thêm mấy cái cái lam đây nữa cho nó mát ở đầu mình sẽ đi thẳng ra đây này cái bếp cái bếp thì đây mình đi ra đây là sẽ có thêm một cái cánh cửa ngay chỗ này cửa này cửa này là cửa bên hông cửa bên hông thì sẽ đi à, đi lòn thẳng cái hàng trước luôn đây nữa mình làm sẽ hàng rào tới đây nè tới mặt đường nè chỗ mà đôi dép phước đang để nè đó cái này thì à, chắc trong tết là chắc chắn là sẽ không xong rồi này là phải à, qua Tết nói chung là qua Tết còn phải à, phụ thuộc vào à, kinh phí nữa sự hỗ trợ của chúng ta góp sức của mọi người nữa thì cái kinh phí còn tới đâu thì sau mỗi clip như thế này nè Phước quay như vậy nè Phước sẽ cập nhật cái chi tiết cũng như là công thợ rồi vật tư thu chi của hàng tuần và biết và công bố cho cô chú anh chị biết cái quỹ mình còn bao nhiêu luôn để à, mọi người à, nếu mà muốn chung tay góp sức thì mình có thể à, hỗ trợ để giúp cho cái máy ấm nó hoàn thiện à, sớm nhất có thể để đưa vào hoạt động luôn rước à, các cụ về ở về sau thì Phước sẽ còn làm thêm một cái bờ kè ra đây nè ra tới dự chù là Phước sẽ ra tới đây nè cô chú anh chị cái bờ kè ra tới cái cột đó mình nhồi mấy cái cột đó xong rồi mình lót sàn ra ngoài để cho nó rộng rãi nữa thì mình sẽ à, đóng lau phong nha đóng lau phong còn à, gạch thì mình sẽ ốp lên à, theo dự tính của Phước là Phước à, tính ốp lên là một mét sáu đó ốp gạch full ở trong luôn lên mét sáu hết cho nó sạch sẽ nói chung là ốp sao mà cho nó qua đầu quá, thì nó sẽ sạch hơn mình ốp gạch trắng nha cho nó sáng thì về những cái phần à, như là ton nè hay là à, gạch đó hay là lau phong nè thì chừng nữa à, khi mà xong hết chuẩn bị làm à, tính toán chi phí bao nhiêu thì Phước sẽ cập nhật cho cô chú anh chị xem à, và biết rồi nếu cô chú anh chị nào có hỗ trợ được những phần đó thì mình à, hỗ trợ tại vì à, giờ thì Phước cũng đang lo cái phần à, à, kinh phí nó không đủ rồi giờ mình sẽ bắt đầu cập nhật nha cái danh sách à, mạnh thường quân nha và thu chi trong từng 4 này từ ngày à, 26 đến ngày à, 1 tây à, tháng à, ngày 26 tháng 12 năm 2021 đến 1 tây tháng 1 năm 2022 à, mình coi coi à, thu chi còn bao nhiêu quỹ còn bao nhiêu và danh sách mạnh thường quân trong từng rồi hỗ trợ thêm được bao nhiêu để mình à, biết được cái số tiền mình còn như thế nào và mình à, sẽ làm tiếp hay là sau đó rồi bây giờ mình sẽ cập nhật nhé dạ à, rồi bây giờ thì Phước sẽ xin phép đọc cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ từ ngày 26 tây tháng 12 năm 2021 cho đến uh, Tết Tây vừa qua tức là ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì Phước cũng uh, kính chúc tất cả các cô chú quý mạnh thường quân một năm mới uh, an khang thịnh vượng dồi dào sức khỏe nha giờ thì uh, mình sẽ đọc danh sách trước nha thì cái danh sách cũ á, của các phần trước từ 1 cho đến 180 thì các cô chú anh chị à, có thể xem lại ở à, các phần trước à, về hoàn cảnh máy ấm rồi máy ấm dưỡng lão chứ rồi bây giờ tiếp nha 181 là chị Phượng Nguyễn hỗ trợ 17 triệu thì à, Phước cũng gặp chung đợt này luôn là vừa máy ấm dưỡng lão à, và vừa xây à, vừa thỉnh tượng Phật luôn tại vì chung quy là mình cũng gom về cái máy ấm dưỡng lão hết chị Phượng Nguyễn 17 triệu gia đình cô Phan Thanh Nhàn ở Mỹ 11 triệu 500 ngàn đồng gia đình cô Nguyễn Thị Lệ ở Mỹ 2 triệu 3 gia đình cô Quảng Minh Quảng Liên ở Mỹ 2 triệu 3 luôn gia đình cô Như Thanh ở Mỹ 6 triệu 9 chị à, Kim Anh có số điện thoại cuối là 4 con số 9 5 triệu em à, Nguyễn Thị Diễm Trinh 700 ngàn đồng em Lưu An Nhiên 100 ngàn đồng em Nguyễn Thị Lệ Thu 200.000 đồng em Trương Bảo Trâm 200.000 đồng bà Nguyễn Thị Bích Đào 200.000 đồng Facebook El Sale hay Lệ gì đó hỗ trợ là 200.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 01409 250.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 91243 200.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 53557 30.000 đồng Nguyễn Thị Đông Trang 200.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 24641 300.000 đồng bạn Ngọc Hân 300.000 đồng chị Lê Hồng Nhung 1 triệu ẩn danh với số ghét cuối là 95738 100.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 94140 100.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 50937 50.000 đồng ẩn danh với số S cuối là 40730 100.000 đồng bạn Quỳnh Thị Hồng Nhan hay Hồng Nhận gì đó à, Hồng Nhãn gì đó 200.000 đồng à, bạn Đặng Thị Đặng Thị Lệ hay là Lê gì đó nha 200.000 đồng bạn Dương Chiều Phát 500.000 đồng em A Tiền 300.000 đồng à, bạn Bùi Thị Hồng Anh hay là Hồng Ánh gì đó 100.000 đồng à, lại tới đâu rồi 266 thứ tự 208 rồi à, ờ, 209 Phan Thị Kiều Trang 200.000 đồng bạn Hoa 100.000 đồng à, Phạm Thị Cẩm Tú 50.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 91805 100.000 đồng bạn Vũ Sương Ngọc 100.000 đồng bạn Trần Thị Bích Tiền 100.000 đồng em Nguyên hay là em Nguyễn gì đó 290.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 911 46 200 ngàn đồng bé Bảo Ngọc 100 ngàn đồng một em gái chuyển qua Momo với số điện thoại cuối là 9446 1 triệu bạn Dương Kỳ Tam hay là Kỳ Tâm gì đó 200 ngàn đồng thì à, tổng nhận đến ngày 1 tây à, tháng 1 năm 2022 của à, tuần 4 vừa qua là 52 triệu 970 ngàn đồng thì ở phần cũ phần 8 của chú anh chị mình còn là 69 triệu 412 ngàn đồng thì cô chú anh chị có thể xem lại chi tiết ở ờ, phần 8 để mình biết rõ thu chi như thế nào nha rồi bây giờ thì tổng quỹ luôn phước cộng lại là mình được là 122 triệu 382 ngàn đồng và trong tuần này thì mình ờ, chi vật tư với thợ luôn tổng cộng là 34 triệu 877 ngàn đồng trong đó thì bao gồm là 19 triệu 777 ngàn đồng là tiền vật tư à, 12 triệu 900 ngàn đồng là tiền công thợ tại tuần này mình đã tăng tăng số thợ lên ba thợ ba phụ để mình vừa xây tô luôn và cộng thêm là 3 triệu tiền à, mình gửi cho à, các anh chị mà giữ kho ngủ lợi để giữ à, giữ đồ á cộng với 100 ngàn đồng tiền cà phê nước đá hàng ngày tại vì người ta làm ở xa thì mình giữ lại lúc nào mình cũng phải cho người ta cử cà phê buổi trưa thì từng rồi cà phê mua về tự pha nha pha xong rồi mình à, nước đá cho người uống luôn cho thợ thầy đồ uống là 100 ngàn đồng thì tổng hết luôn là 34 triệu 877 ngàn đồng đó à. thì trừ ra thì à, sau phần chính này tổng quỹ Phước còn giữ là 87 triệu 500 lẻ 5 ngàn đồng 87 triệu 505 ngàn đồng nha cô chú anh chị thì à, bắt đầu qua tuần sau thì Phước sẽ cập nhật tiếp thì như cô chú anh chị nãy giờ xem ở đầu clip thì đã đã thấy là à, xây và tô tuần sau bắt đầu tiếp tục mình xây tiếp nữa mình xây hết giáp luôn rồi đầu nữa mình sẽ làm cái phần à, lợp mái nói chung là còn rất là lâu và công trình này có thể diễn ra là sau Tết mới xong thì nếu mà đủ kinh phí thì mình sẽ tiếp tục làm hoài luôn liên tục liên tục như vậy để cho nó hoàn thành kịp tiến độ và để đưa vào hoạt động rước các cụ già về để à, mình à, chăm sóc và nuôi dưỡng à. à. tại sao mà Phước phải cập nhật những cái tên như vậy để Phước lưu lại chừng nữa mình sẽ làm một cái bảng tri ân cho cô chú anh chị ai có tên thì mình sẽ 50.000 30.000 Phước đều sẽ cập nhật lại hết để chi để khi mình vừa bước vào máy ấm thì mình biết những cái mạnh thường quân này đã từng giúp đỡ hỗ trợ để góp phần xây dựng lên cái máy ấm này còn à, Phước thì chỉ là người đại diện ở trên giấy tờ để chẳng hạn để à, quản lý trông coi thôi còn đây là cái à, những cái phiếu mua hàng nhập tư nhé Phước đều giữ lại hết kẹp lại hết giữ hết từng nào cũng sẽ mình cái mua xong mình giữ lại để uh, chừng nữa cho nó dễ còn ai muốn xem tất cả thì mình sẽ có uh, gì nè giấy tờ đầy đủ hết rồi bây giờ thì phước xin uh, chào cô chú anh chị và các bạn nha hẹn gặp lại vào à, tuần sau bye bye và hẹn gặp lại à.